các bạn thì à, clip trước mình đã làm một con súng hơi thì à, máy bắt bích với lại à, máy bơm hơi đó là clip trước thì clip này mình sẽ dùng làm máy bơm nước các bạn máy xịt nước xịt rửa mọi thứ với lại cây bích này thì mình sẽ dùng cái phun sương này các bạn rồi để à, làm cho bạn xem thì với cái này mình sẽ tháo bỏ lấy cái đồng tháo bỏ cái động cơ của nó nha các bạn chỉ lấy phần à, cò và pin thôi và mình sẽ dùng cái động cơ của nó luôn motor của à, máy bơm này luôn Música